Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hộp thư truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính sau đây. Mục ý kiến bạn xem truyền hình là một số vấn đề có liên quan đến việc quản lý, đầu tư, cấp điện và áp mức thu điện sinh hoạt. Thời lượng chính của chương trình chúng tôi xin đề cập đến chủ đề thực thi mệnh lệnh hành chính, vấn đề về hiệu lực quản lý của cơ quan hành chính nhà nước. Tiểu mục Công dân hỏi, cơ quan chính quyền trả lời là một số trường hợp không tiếp nhận giải quyết khiếu nại tố cáo do đã được xem xét trả lời đúng luật định. Đơn của một số người dân khu Tân Mai, Xuân Mai, Trương Mỹ, Hà Nội nay chuyển về xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình cho biết từ khi một nửa dân số của Xuân Mai bị cắt nhập về xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình, thì người dân vẫn chưa có hộ khẩu mới, chưa có tên thôn mới. Vì cái tên bà con nhất trí đặt thì huyện không đồng ý. Bên cạnh đó thì việc cung cấp điện sinh hoạt cũng không được đảm bảo. Có nhiều ngày điện mất tới tận đêm, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống sinh hoạt, nhất là việc học tập của các cháu. Vấn đề này xin được chuyển cho Ủy ban Nhân dân huyện Lương Sơn, Hòa Bình xem xét và giải quyết. Cũng liên quan đến điện sinh hoạt, bà con ở xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, Tiền Giang cho biết Trước đây, người dân dùng điện trực tiếp từ điện lực Cái Bè rất tốt. Từ năm 2005, chính quyền xã yêu cầu người dân sử dụng điện do Hợp tác xã Điện cung cấp và từ đó đã có rất nhiều bất cập xảy ra. Hợp tác xã không chịu đầu tư, không có biến áp nên điện bị tụt áp, cuối nguồn không thể sử dụng được. Hệ thống đồng hồ cũ nên thiếu chính xác, cơ chế tính tiền điện cũng gây thiệt cho người dân, phụ thu nhiều khoản bất hợp lý. Người dân đề nghị dùng điện trực tiếp từ điện lực Cái Bè nhưng xã không đồng ý. Vấn đề này xin chuyển về Ủy ban dân huyện Cái Bè xem xét và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp. Ông Chu Văn Việt và bà con thôn 5, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc phản ánh. Từ tháng 6 năm 2013, Hợp tác xã Điện Vĩnh Sơn đã tự ý soạn thảo hợp đồng bán điện và áp giá điện sai quy định của nhà nước. Các trang trại chăn nuôi trước đây được hưởng giá điện sản xuất theo thông tư của Bộ Công Thương, thì nay Hợp tác xã áp dụng 50% điện sản xuất, 50% điện kinh doanh cách tính tiền không rõ ràng, thiếu thống nhất dẫn đến nhiều hộ bị tính cao, tính nhầm. Bà con thống nhất làm đơn không mua điện của Hợp tác xã Điện Vĩnh Sơn mà đề nghị mua điện trực tiếp từ Điện lực Vĩnh Tường. Vấn đề này được chuyển cho Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường xem xét và xử lý. Thank you. Trong đời sống xã hội, vai trò quản lý luôn hình thành, đó là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, giữa thành viên và tổ chức xã hội. Theo đó, mệnh lệnh hành chính được coi là hình thức thể hiện rõ vị trí vai trò của mối quan hệ này. Trong vài năm gần đây, chúng ta có thể thấy là công tác cải cách hành chính là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, mối quan hệ cấp dưới phục tùng mệnh lệnh cấp trên có nghĩa là cấp dưới phải thực thi mệnh lệnh hành chính mà cấp trên ban hành đang là vấn đề được xã hội quan tâm. Đây chính là nội dung của chương trình hộp thư truyền hình hôm nay. Cùng tham gia với chuyên đề này, chúng tôi trân trọng giới thiệu luật sư Phạm Thanh Sơn, trưởng văn phòng luật sư Nam Hà Nội. Trước hết thì chúng ta hãy cùng theo dõi một trường hợp mà phóng viên hộp thư truyền hình vừa ghi nhận được tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà mà hai mẹ con bà Đỗ Thị Xuân đang ở thuộc thôn 10, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Đây là tiêu chuẩn đất giãn dân được Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt tại quyết định số 686 ngày 7 tháng 5 năm 2007. Theo quyết định của huyện thì hộ bà Xuân được cấp một suất đất giãn dân với diện tích là 152 m2. Tuy nhiên, năm 2008 khi giao đất thì Ủy ban nhân dân xã Canh Nậu đã ghép thêm một hộ gia đình vào suất đất của hộ bà Xuân. Biết được điều vô lý này, bà Xuân khiếu nại thì Ủy ban nhân dân xã Canh Nậu ban hành quyết định số 138 ngày 7 tháng 9 năm 2012 trả lời đơn khiếu nại của bà Xuân với nội dung không chấp nhận yêu cầu đòi quyền lợi đất giãn dân của bà Xuân. Không chấp nhận giải quyết của xã, bà Xuân khiếu nại lên huyện. Tại quyết định số 1774 ngày 28 tháng 3 năm 2013, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất đã hủy bỏ quyết định số 138 của Ủy ban Nhân dân xã Canh Nậu, yêu cầu khôi phục quyền lợi đất giãn dân cho hộ bà Xuân. Quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất rõ ràng như vậy, nhưng cho đến nay nó vẫn chỉ có hiệu lực trên giấy mà thôi. Chúng em là những người nông thôn chả hiểu pháp luật thì tôi thì ừ, chúng tôi chỉ đề nghị là à, thi hành và giải quyết để giải phóng mặt bằng giả nhà tôi thôi. Bởi vì ông Chi nói là bây giờ cho nhà bà Thìn ra ngoài đường ở à thì tôi bảo rằng là nhà bà Thìn ở trong kia đã được xã, thành phố và huyện cho tiền làm nhà xuống cấp là năm 2010 rồi trong đơn chị vâng. nói là xã không thực hiện quyết định của huyện thì vâng. căn cứ gì để mình nói là như vậy? Đấy, xã trả lời là không chúng tôi không thực hiện à, bao giờ có đất dạn dân thì chúng tôi mới trả Trong đơn của bà Xuân gửi đến hộp thư truyền hình, bà có trình bày là đã rất nhiều lần đến gặp lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, yêu cầu xã thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành. Nhưng cái mà bà nhận được chỉ là sự khất lần với muôn vàn lý do của chính quyền xã. À, thậm chí là trong đơn mà bà Xuân còn trích cả những đoạn trả lời rất khó nghe mà chúng tôi không thể đọc ra được ở đây. À, vâng, thì theo luật sư Phạm Thanh Sơn ạ, với góc nhìn của cá nhân ông thì ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của mệnh lệnh hành chính hiện nay ạ? Vâng, à, mệnh lệnh hành, hành chính là điều quan trọng nhất mà các cơ quan quản lý hành chính nhà nước hiện nay đang thực thi và áp dụng. Việc quản lý giữa cơ quan hành chính nhà nước cấp trên đối với cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới, việc quản lý trong hệ thống ngành ngang giữa cơ ủy ban nhân dân, giữa hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thì cái việc mà thực thi mệnh lệnh hành chính là điều làm rất quan trọng. Và trong thời gian qua để đảm bảo được cái chính trị, an ninh chính trị tại địa phương cũng như là phát triển kinh tế xã hội thì chúng ta không thể phủ nhận cái vai trò tiên quyết và rất quan trọng của mệnh lệnh hành chính. Và tôi cho rằng là về mặt bản chất thì mệnh lệnh hành chính đang phát huy rất tốt và đem lại hiệu quả tích cực trong việc quản lý hành chính nhà nước đối với các cái quan hệ xã hội. À, vâng thưa ông Sơn ạ, như ông vừa nói thì những mệnh lệnh hành chính hiện nay được thực hiện rất là hiệu quả. Tuy nhiên đối với những trường hợp như của bà Xuân thì hiệu quả đó nằm ở đâu ạ? Vâng, thật ra trong trường hợp này thì tôi có thể nhận thấy rằng là đây là một dạng là cơ quan cấp trên uh, buộc cơ quan cấp dưới thực hiện nhưng cơ quan cấp dưới không thực hiện. Hay nói cách khác là một dạng như kiểu trên bảo dưới không nghe và tôi cho rằng là với cái cái cách xử lý như vậy thì ủy ban dân xã thì đương nhiên là đã không làm tròn nhiệm vụ của mình và trong trường hợp này thì có hai khả năng khả năng thứ nhất là cơ quan của huyện sẽ buộc phải có văn bản xử lý kỷ luật đối với việc không thực hiện mệnh lệnh hành chính của cơ quan cấp trên và thứ hai là cơ quan cấp huyện có quyền đưa ra quyết định để mà xử lý vụ việc thậm chí ra quyết định nâng cấp thẩm quyền của mình nâng cái việc của xã lên huyện để huyện ra quyết định xử lý để đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh trong trường hợp này chúng ta có thể làm được điều đó trên bảo dưới không nghe cụm từ này không biết từ lúc nào đã trở thành câu cửa miệng của không chỉ người dân mà cả cán bộ vâng trên bảo dưới không nghe đã phản ánh một hiện thực xã hội đâu đó ở cấp nọ cấp kia ở địa phương này hay địa phương khác những câu chuyện về mối quan hệ trên dưới này trở thành những chuyện th thật như bịa à, trước khi tiếp tục à, bàn luận thì mời quý vị và các bạn cùng luật sư à, cùng theo dõi phóng sự gần 3 năm nay, hộ gia đình anh Hoàng Bá Cây vẫn không thể tiến hành xây dựng xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ theo đúng quy hoạch khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp làng nghề Đông Giao, bởi đang có một hộ dân xây dựng án ngữ ngay trục đường vào khu làng nghề đã được quy hoạch. Ngoài hộ gia đình anh Cây, hơn một chục hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ khác trong khu quy hoạch làng nghề cũng nằm trong tình trạng đó. Tất cả mọi sự việc thì nói chung là chủ yếu là cái cái cái cái, cái một hộ dân mà có người ta lấn chiếm mà bây giờ làm ở giữa cái đường quy hoạch và giữa cạnh cái gầm cái hành lang đường lưới điện cao thế chạy qua đấy nhưng mà nói chung là chính quyền địa phương thực tế là mà ừ. nói là chưa làm được rất điểm rất khoát. Được biết, sau rất nhiều đơn thư kiến nghị của người dân, tháng 3 năm 2013, thanh tra huyện Cẩm Giàng cũng đã tiến hành thanh tra và ra văn bản kết luận những vi phạm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Lương Điền và yêu cầu Ủy ban nhân dân xã giải quyết dứt điểm khiếu nại của người dân. Thế nhưng cho đến thời điểm này, vụ việc vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Tiền của gia đình chúng tôi bỏ ra thế nhưng một thời gian dài như thế mà coi như là chưa vào săn lấp xây dựng được. Đấy, chậm tiến độ tháng nào là gia đình chúng tôi tiệt tháng đấy. Huyện giao cho xã, thế nhưng đi đến bây giờ xã vẫn chưa đứng lên. Đấy, có nghĩa là bây giờ là xã vẫn khất lần, vẫn vẫn vẫn vẫn khất lần. Để là coi như là kéo dài thời gian ra, thế cho nên bây giờ gia đình chúng tôi rất bức xúc. Đây là một trong số những văn bản của các cấp quản lý hành chính từ trung ương đến địa phương trong hơn một năm qua. Tất cả những văn bản này đều có chung một nội dung là yêu cầu cấp dưới giải quyết dứt điểm khiếu nại của ông Hoàng Bá Cây. Trung ương thì yêu cầu tỉnh, tỉnh yêu cầu huyện, huyện thì yêu cầu xã, nơi cuối cùng phải thực hiện chỉ đạo. Thế nhưng kết quả cuối cùng chỉ là con số 0 tròn chỉnh. Về phía xã thì đã tổ chức cưỡng chế thế nhưng mà do là gia đình chống đối, thế do vậy là không tổ chức cưỡng chế được thế thì về phía ủy ban xã chúng tôi đã làm bốn lần báo cáo về huyện và đề nghị huyện như vậy là ừ, bố trí như vậy là lực lượng để phối kết hợp với xã để giải tỏa thế nhưng mà cũng không được À, vâng, trong ờ, rất nhiều đơn thư mà hộp thư truyền hình tiếp nhận thì có không ít những vụ việc uh, trong nội dung các văn bản hành chính của cơ quan ờ, quản lý cấp trên có yêu cầu rất cụ thể là giải quyết và báo cáo kết quả chậm nhất là ngày này tháng này. À, thế nhưng kết quả là hết thời hạn thì vẫn không có gì và lại tiếp tục cái điệp khúc à, văn, văn bản thúc giục đó là chậm nhất đến ngày này tháng kia. À, theo luật sư thì những văn bản như thế có được coi là mệnh lệnh hành chính hay không? Ừ, thật ra theo quan điểm của tôi mệnh lệnh hành chính là việc mà cơ quan cấp trên áp đặt cho cơ quan cấp dưới phải thực hiện hành vi hành chính của mình còn nếu trong trường hợp là một văn bản này thì theo quan, điểm tôi với những cái văn bản dạng là hãy làm đi và báo cáo thì trong trường hợp này đó là một dạng văn bản đôn đốc thôi. Và tôi cho rằng là người dân thì sẽ rất thiệt hại nếu trong trường hợp mà chỉ nhận toàn những văn bản đôn đốc. Bởi vì đôn đốc thì chưa chắc đã có các cái chế tài để xử lý. Và trong trường hợp là đôn đốc thì tức là bảo người ta phải làm một cái việc mà thuộc thẩm quyền người ta phải làm mà không không thuộc thẩm quyền của người đôn đốc. Nên cho vậy thì cái tính hiệu quả nó cũng sẽ không cao và tôi cho rằng đối với những văn bản đôn đốc thì không phải là mệnh lệnh hành chính À, vâng, theo luật sư thì đây không phải là một mệnh lệnh hành chính phải không ạ? À, vậy thì vì sao các cơ quan quản lý không đưa ra một mệnh lệnh cụ thể để ràng buộc buộc các cơ quan cấp dưới phải thực hiện ạ? Vâng, thật ra thì chúng ta nên hiểu về cái góc độ liên quan đến thể chế chính ờ, chính sách hiện nay. À. à, đối với cả cơ quan quản lý nhà nước cấp xã thì do dân bầu và đối với cơ quan quản lý nhà nước cấp trên thì cũng là do dân bầu. Bản chất không phải do ông chủ tịch huyện là người bổ nhiệm ông chủ tịch xã. Do vậy là cái tính mệnh lệnh hành chính ở đây khi mà cái quyền quyết định thì nó lại phụ thuộc rất nhiều vào các cái yếu tố liên quan đến cái việc là cấp ủy này rồi là mặt trận này cho nên chính vì vậy thì cái cái quá trình đó nó dẫn đến một cái thực trạng là đôi khi trong cái cái cái cái phương pháp quản lý thì cái người ở dưới thậm chí không phải chịu trách nhiệm đối với người ở trên và hay nói cách khác là họ không phải sợ các cái quyết định của người ở trên dựa trên nguyên tắc là nếu trong trường hợp vi phạm thì thậm chí có thể ảnh hưởng đến chức vụ trong cái hệ thống quản lý nhà nước đã quy định rất rõ về chức năng nhiệm vụ của ủy ban nhân dân của hội đồng nhân dân của các cơ quan chuyên môn các cấp thế thì có những việc nó thuộc về cơ quan cấp dưới mà huyện không thể nào mà thực thi hành vi thì trong trường hợp này buộc phải có văn bản đôn đốc thế còn nếu như trong trường hợp là đối với cả những cái việc mà xử lý khiếu nại hành chính mà của cấp trên đối với cấp dưới thì trong trường hợp này nó không phải là đôn đốc như vậy chúng ta có thể hiểu rõ luôn là đối với cả cái vụ việc này là nó đã qua cái phần khiếu nại tại xã mà bây giờ là lên đến cái phần khiếu nại tại huyện và huyện đã ra cái quyết định về việc là phải thực hiện và áp dụng cái việc đó cho cấp xã phải thực hiện thì trong trường hợp này đây là một dạng cái chỉ thị mệnh lệnh nó rất rõ ràng và tôi cho rằng đi lại cái câu chuyện mà chúng ta vừa xem thì chúng ta có thể thấy là việc thực thi là việc bắt buộc đối với cả ủy ban nhân dân cấp dưới tức là ủy ban dân xã thì tôi cho rằng là trong trường hợp này là thoái thác hoặc có những hành vi hoặc thậm chí có những hành động thậm chí có những lời lẽ mà không đúng thì trong trường hợp này thì tôi cho rằng đấy chính là cái nhận thức của cán bộ cấp xã và tôi cho rằng cái việc này cũng cần phải có báo cáo thanh tra nhà nước, rồi là báo cáo các cơ quan chuyên môn của huyện để mà trực tiếp đưa ra cái hình thức xử lý. Thế còn tại sao mà cấp trên lại không thể đưa xuống các mệnh lệnh? Thế thì nó tùy trường hợp. Nó có trường hợp là cấp trên phải đưa ra mệnh lệnh. Có những trường hợp mà cấp trên nhận thấy rằng là chưa qua trình tự thủ tục hành chính ở cấp dưới thì cấp trên buộc phải chuyển hồ sơ về để cho cấp dưới xử lý. Và trong trường hợp này thì nó sẽ là văn bản liên quan đến việc đôn đốc thôi. Đấy, cho nên trong trường hợp này chúng ta phải cân nhắc rất kỹ là việc nào thì cái hành vi của cấp trên nó nó nó mới có cái cái cái, cái tính pháp lý của nó. Vậy thì phải chăng là họ không có quyền yêu cầu bắt một cấp dưới thực hiện những mệnh lệnh của mình hay là bản thân họ không có nhiệt tình với những cái quyết định mà mình đã đưa ra? Ừ, thật ra trong trường hợp này tôi cho rằng là cả hai khả năng đấy đều đúng. Có thể là chức năng thuộc về cấp dưới và trong trường hợp này họ chỉ đôn đốc. Và nếu trong trường hợp họ những cấp dưới mà không làm thì họ sẽ có các cái chế tài xử lý đó còn nếu trong trường hợp là họ đưa ra các quyết định mà cấp dưới buộc phải thực hiện mà cấp dưới không thực hiện mà cũng không làm sao cả thì trong trường hợp này nó thuộc về lỗi của quản lý cấp trên Đấy, và đối với cả trường hợp này thì chúng ta khẳng định luôn là nếu như trong trường hợp mà cấp trên đã ra cái quyết định buộc cấp dưới phải thi hành mà khi cấp dưới không thi hành thì trong trường hợp này cơ quan quản lý cấp trên không thể là vai trò quản lý của mình và đương nhiên là ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân rồi và trong trường hợp này thì nó sẽ được tính lỗi cho cả hai. Lỗi cho người không thực hiện và lỗi cho người không kiểm tra, giám sát việc tuân thủ và thực hiện quyết định của mình. Thưa quý vị và các bạn, trong thực tiễn tiếp xúc và làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước khi giải quyết các đơn thư khiếu nại của người dân, có rất nhiều các đồng chí lãnh đạo địa phương có tâm sự với chúng tôi rằng cấp dưới chúng nó không thực hiện thì cũng không thể cắt chức được. À, theo luật sư Sơn thì ông có suy nghĩ gì khi được nghe những lời tâm sự như vậy ạ? Vâng, thật ra thì tôi như tôi đã nói ở phần trước ấy à, cái thể chế đôi khi nó tạo ra rào cản cơ quan cấp dưới theo hình thức dân bầu cơ quan cấp trên cũng do hình thức dân bầu lãnh đạo cấp trên không được quyền bổ nhiệm lãnh đạo cấp dưới do vậy về mặt bản chất cấp dưới mà không nghe thì không phải là cấp bổ nhiệm thì cũng không phải là cấp miễn nhiệm do vậy là gì là việc thực thi và tuân thủ pháp luật ở đây nó là nhận thức và nó là trách nhiệm của cả cấp trên và cấp dưới còn nếu trong trường hợp mà cấp dưới không nghe như tôi đã nói là trên bảo dưới không nghe đấy thì trong trường hợp này đây cũng chính là một cái khó của cơ quan cấp trên có thể không tác động trực tiếp về mặt con người nhưng mà tôi cho rằng là với tâm sự này thì nó cũng chưa hoàn toàn đúng bởi vì đối với cả cơ quan cấp trên có quyền ra quyết định đình chỉ chức vụ ra quyết định đề nghị Hội đồng Nhân dân cấp dưới xem xét lại cái tư cách làm việc. Có thể đưa ra thanh tra kiểm tra đối với cả việc thực hiện và tuân thủ pháp luật của cơ quan cấp dưới. Và trong trường hợp này có rất nhiều phương pháp để xử lý. Chứ không phải là chỉ có một phương pháp là cái chức cấp dưới. Đó. Như vậy thì tôi cho rằng là cái tâm sự này chưa hẳn đã đúng. Có thể tâm sự về mặt thực tế, về sự ràng buộc về mặt xã hội. Chứ còn về mặt pháp lý thì tôi cho rằng là hoàn toàn vẫn có quyền đối với cấp dưới và trong mọi trường hợp đều có thể xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm của cấp dưới. À vâng, trong mô hình quản lý hành chính hiện nay thì vấn đề thực thi mệnh lệnh hành chính được quy định như thế nào và những cái chế tài hiện có để xử lý những cái trường hợp không chịu thực hiện mà dân gian ta vẫn thường có câu là trên bảo dưới không nghe. Thật ra thì thể chế chính trị và hệ thống pháp luật liên quan đến các cơ quan quản lý nhà nước hiện nay là tương đối rõ ràng. Quy định về thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ, các chức danh trong hệ thống bộ máy quản lý nhà nước từ cấp địa phương đến cấp trung ương. Và tôi cho rằng là về hệ thống pháp luật thì tương đối rõ ràng và cụ thể. Thế còn ở đây chúng ta nhìn nhận ở cái cụm thứ hai là nếu trong trường hợp mà trên bảo dưới không nghe, cơ quan quản lý nhà nước cấp trên ra quyết định, chỉ thị, mệnh lệnh đối với quan cấp dưới. Thế thì trong trường hợp này chúng ta có thể nhìn nhận ở hai góc độ góc độ thứ nhất là thực sự không nghe thế thì nếu trong trường hợp mà thực sự không nghe thì sao trong trường hợp thực sự không nghe thì cơ quan cấp trên có rất nhiều thẩm quyền như tôi đã nói ở phần trước để xử lý nghiêm minh đối với cả các hành vi của cấp dưới cho dù là không phải là người đưa ra quyết định miễn nhiệm bãi nhiệm đối với cả chủ tịch của cấp dưới chủ tịch ủy ban nhân dân cấp dưới nhưng mà trong trường hợp này tôi cho rằng là có rất nhiều chế tài và rất nhiều biện pháp không thể nói rằng là khi trên bảo dưới không nghe thì trên không làm gì. Đó. Cái góc độ thứ hai là trên bảo dưới là làm. Nhưng sau đó có những cái gọi là bất thành văn. Không làm thì chẳng sao. Mà trong trường hợp này cũng có rất nhiều khả năng xảy ra. Thì trong trường hợp này chúng ta có thể thấy là nếu như mà có sự thông đồng giữa cơ quan cấp trên và cơ quan cấp dưới và cái văn bản mệnh lệnh chỉ mang tính hình thức để xoa dịu đối với cả những cái người mà người ta đang bị xâm hại thì trong trường hợp này quả thật không bao giờ có thể xử lý được. và tôi rất mong rằng là với cái hệ thống pháp luật Việt Nam, với cái sự thực thi và tôn trọng pháp luật, với cái tinh thần thượng tôn pháp luật thì tôi cho rằng là việc làm của các cơ quan quản lý nhà nước là phải nhất quán. Và bên cạnh đó là sự chỉ đạo đối với cấp dưới là bằng hình thức mệnh lệnh để đảm bảo tính kỷ cương. Vâng thưa quý vị và các bạn, thực tế cũng cho thấy chưa có một trường hợp nào lãnh đạo cơ quan quản lý cấp trên cách chức cấp dưới vì sự chống lệnh không nghe lời. Vẫn biết trong lĩnh vực quản lý nhà nước không thể cứng nhắc hay tuân thủ mệnh lệnh một cách mù quáng. Thế nhưng một mệnh lệnh đã ban hành thì không thể không thực hiện hoặc thực hiện chây ý bởi nó là một trong những nguyên nhân dẫn đến khiếu nại kéo dài hiện nay. À, xin cảm ơn luật sư à, Thanh Sơn đã tham gia cùng chương trình của chúng tôi. Công văn số 3423 ngày 5 tháng 8 năm 2013 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trả lời đơn của ông Nguyễn Cao Thắng ở Đông Anh, Hà Nội. Theo phản ánh của ông Nguyễn Cao Thắng, ông phát hiện ở khu dân cư ông có 8 cột điện bị đào khoét chân cột, có nguy cơ bị gãy đổ. Kiểm tra thực tế, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thấy chỉ có 2 cột là thuộc quản lý của công ty. Đơn vị đã tổ chức chôn lấp, gia cố, thêm dây néo đảm bảo độ căng, chắc chắn và an toàn. Hiện 6 cột còn lại thuộc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội quản lý. Thưa quý khán giả, trong quá trình tiếp nhận xử lý đơn thư của bạn xem truyền hình, tình trạng đơn thư đã được cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết đúng thẩm quyền, đúng với quy định của luật khiếu nại, luật tố cáo, nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn tiếp khi không có nội dung mới diễn ra khá phổ biến. Sau đây là một số trường hợp các cơ quan chức năng đề nghị chấm dứt giải quyết khiếu nại Ông Lê Văn Hiền ở xã Đồng Thái, An Dương, Hải Phòng khiếu nại quyết định số 1212 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc xác định chỉ giới giải phóng mặt bằng để lập hồ sơ đền bù. Căn cứ nội dung khiếu nại, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng xét thấy đơn khiếu nại của ông Hiền đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết đúng pháp luật và đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng thanh tra chính phủ thống nhất phương án giải quyết tại biên bản số 366 ngày 21 tháng 12 năm 2012 với nội dung huy động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ san lấp mặt bằng, nộp tiền sử dụng đất và giao cho ông Hiền 150 m2 đất đã được cấp, tạo điều kiện cho ông di chuyển nhà ở ra ngoài vị trí nằm dưới đường điện. Nhưng gia đình ông Hiền không chấp nhận. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2013, các cơ quan hành chính nhà nước không thụ lý giải quyết khiếu nại về nội dung trên của ông Lê Văn Hiền. đơn của bà Nguyễn Thị Năm, cư trú tại đội 3, Chư Đông, xã Chư Gu, huyện Krongpa, tỉnh Gia Lai, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời như sau. Từ năm 2001 đến năm 2013, bà Năm đã 3 lần gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban nhân dân tỉnh và cả 3 lần Ủy ban nhân dân tỉnh đều gửi Ủy ban nhân dân huyện đề nghị giải quyết theo thẩm quyền. Ủy ban nhân dân huyện đã có công văn trả lời tới bà nhưng bà Năm không đồng ý với nội dung giải quyết khiếu nại của huyện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn trả lời cho bà Năm theo hướng không xem xét lại nội dung khiếu nại của bà vì không có tình tiết mới. Ông Hoàng Trung ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk Lấp, Đắk Nông khiếu nại về bồi thường giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở hồ sơ vụ việc cho thấy, các nội dung khiếu nại của ông Hoàng Trung được các cấp các ngành tỉnh Đắk Nông xem xét giải quyết có lý, có tình, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình giải quyết đã nhiều lần gặp gỡ đối thoại để vận động thuyết phục. Nay Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông thông báo hết trách nhiệm giải quyết khiếu nại hành chính và chấm dứt việc thụ lý xem xét giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Trung nếu không có tình tiết mới phát sinh kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2013. Chuyên mục hộp thư truyền hình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.